Vâng. Dạ. lên mỗi bên 5 kg tiếng phú đều hoàn giải anh em Chưa. lên hai kg rưỡi mệt quá Trong mặt quá đuổi đợi cây để làm gì ạ cái cây này không, này không phải là làm kiển đâu nha ba chỉnh lên xuống vô chỉnh rồi ê căng rồi nha chưa có gặp cái máy này bao giờ mà mẹ tập chưa, chưa tập mà dám nhận tiền bt tập máy smith không à Cái gái này. chưa tập mà dám nhận tiền bt hả bt cái gì hả căng rồi nha căng rồi nha thứ này thấy nhiều lắm nè tối nhà mẹ khoe đít khoe mông đây đây đây vô nhận bt mấy chị mấy em tập như mình nha đây cái này version nó hơi khác bên bình tân tí mà có xạo hai phòng cho một máy nha tập không mệt la nó mệt lắm em ơi bây giờ nói câu rồi mình à, tập tiếp thì bt nó dạy mình còn mình tập trồ rồi bt làm cô đi cho mình nha chờ để tôi mướn có ba bốn trăm ngàn giờ thôi vô khiên tạ thôi làm mà thêm nữa ba trăm ngàn giờ thế thôi